Thiền khi vào lệnh Tập thế nào cho hiệu quả Phần 1 Thông thường mọi người đặt lệnh trong trạng thái nào Mong được, sợ mất, có đúng không? Làm sao bạn có thể bình thản khi hành động Trong trạng thái đầy lo lắng và sợ hãi Nếu muốn đặt lệnh mà không lo lắng sợ hãi Bạn cần thay đổi cái gốc hay còn gọi là động cơ đặt lệnh. Bạn đặt lệnh để làm gì? Có cách nào khác ngoài đặt lệnh để được tiền không? Nếu bạn biết cách đặt lệnh không phải chỉ để được tiền, khi đó bạn bắt đầu chuyển sang một trạng thái khác. Thiền không phải là một trạng thái tinh thần tách rời với thế giới này. Thiền là trạng thái mình hòa nhập hoàn toàn với thế giới này thế giới lên mình lên thế giới xuống mình xuống mình trọn vẹn với nó cảm xúc sợ hãi khi đặt lệnh có gì sai chính vì bạn cho là sai nên mới muốn thoát khỏi nó bây giờ bạn hãy tưởng tượng một cách nhìn mới cảm xúc sợ hãi không sai mà là một phần thưởng của sự đặt lệnh cách bạn nghĩ trong hiện tại có thể thay đổi toàn bộ quá khứ và tương lai đặt lệnh xong bạn được thưởng cả một tiến trình tâm lý sau đấy bao gồm cả tâm lý lo lắng và sợ hãi bạn được hưởng cả một bữa tiệc của cảm xúc ví dụ khi bạn ăn hải sản liên tục 3 đến 4 ngày sẽ cảm thấy không còn ngon nữa nhưng có hôm bạn ăn đồ ăn rất dở thì ăn hải sản sẽ trở nên rất ngon khi đặt lệnh xong bạn hãy chuẩn bị tâm lý thưởng thức toàn bộ cảm xúc sắp tới đó là một cách đặt lệnh khác cách cũ là đặt xong bạn hy vọng thắng trong khi thực tế là gì xem lại kinh nghiệm cũ của bạn bạn bao nhiêu lần đặt xong rồi thắng tổng số thắng với tổng số thua cái nào nhiều hơn khả năng cao là tổng số thua lớn hơn như vậy bạn đặt lệnh để thắng có phải là một loại nhầm lẫn không đặt lệnh để bạn có cơ hội thưởng thức toàn bộ tiến trình cảm xúc sau đó lúc này ngay lập tức cảm giác sợ hãi trở thành món ăn cảm giác thắng lợi thành món ăn và ngay cảm giác thất bại điều bạn cho là tồi tệ cũng thành món ăn đó là thiền trong cuộc đời thiền trong tu hành là ngồi một chỗ nhắm mắt lại thiền trong cuộc đời là mở to mắt ra và cảm nhận cuộc sống bạn cảm nhận mọi cảm xúc của cuộc sống bao gồm cả lúc sợ hãi lo lắng căng thẳng hồi hộp chán nản và thất vọng tất cả những ai đang mất tiền đang thất bại bản chất là đang thiền vì họ đang được hưởng một bữa tiệc của cuộc sống thứ bạn cần làm là đổi cách nhìn ngay khi bạn đổi cách nhìn trong hiện tại mọi cảm xúc lâu nay bạn cho là tiêu cực chán nản lo lắng biến thành bữa tiệc ngày nào bạn cũng được ăn tiệc cái hay là tiệc của cảm xúc rất to và sướng mình ngồi nói chuyện với nhau cảm xúc nào được bao nhiêu khi bạn đặt lệnh xong cảm xúc có lên xuống không nếu bạn chơi một số tiền vừa phải trong khả năng mình chấp nhận được bạn sẽ được ăn tiệc cảm xúc nếu bạn chơi số tiền quá lớn vượt khả năng của mình bạn không ăn tiệc được nữa bạn sẽ bị nhấn chìm trong nỗi sợ hãi chơi gì thì chơi việc đầu tiên bạn nên xác định ở mức độ nào thì mình ăn tiệc và ở mức độ nào thì mình bị nhấn chìm bởi cảm xúc mỗi người có một trình độ khác nhau có người cảm xúc trào dâng mạnh mẽ vẫn không bị nhấn chìm nhưng có người hơi sợ một chút đã ngập chìm trong cảm xúc đơn giản chỉ là thay đổi cách nhìn hãy chọn một mức đầu tư bạn thấy chấp nhận được để sự lên xuống vẫn là tiệc đối với bạn và tận hưởng trọn vẹn bữa tiệc cảm xúc